cả tôi bám bên là được mà tốt rất thiếu kinh những đòn phản công của công lý được rồi vì đội bàn kèm rất chặt phản công rất mạnh do đó cho nên là anh chưa thực được hai không Đây! Chị đâu lên là thế ơi! Lâu lâu anh ngược quá thôi! quyết thế để trở thành quý dụng chưa thành công bóng qua điểm bốn không Số 2 với số mấy đây? Ui. Bóng hôm qua đội cho đội tuyển 62 1 4

nếu bóng hồng điểm giúp cho đội tuyển đóng hai ba năm một con hai đây dứt điểm điểm tiếp cho đội tuyển bóng hai bốn điểm số còn là rất thấp chứ còn là điểm nữa bắt bóng học đổi ra điểm cho đội tuyển sáu bảy sáu bốn vạch chết rồi Đánh lý, đánh lý, đập được ca bóng, rất chuẩn Năm đâu bắt đầu bắt Bóng ra ngoài Cười cho đường đường số bảy bảy năm Hello. Rất hay. Quá trời. Rất hay. Cầm quay tay cho anh tím mà để anh thay đồ ra làm. Bắt bóng ra ngoài. Ờ, cứ cứ cứ cứ cứ hết hết hết hết một một hiệp là coi như là mình ấn cái nút đi để quay trở về ấy, để quay hiệp mới ấy. Mình chưa làm mấy cái video ấy. Rồi. Bắt đầu. Bảo Phượng. Bắt đầu. Hay quá. tổng ra bài chín sáu thế này vừa qua bắt đầu thế này rồi sáu lên quá thanh này còn rồi phạm lỗi phạm lỗi cảm lỗi rồi rồi tôi được một sáu hai bảy mười hai phát bóng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 vì nó không phải rất thích ở cầu hôm qua rồi có được 12 Tay nhỏ rửa đánh đi gãy tay mất. con. Lại làm thế này. Còn đâu? Còn đâu? Hay quả biết luôn. cho thì Vân và đặt bóng rất xuất sắc của anh Hải đã đi đường cho đội tuyển bốn mười hai không cứu điểm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 đất tốt mười một mười ba còn Hít đường được 14 ở đây văn lý thì như đi được chưa những người người bóng quá thân đổi 12 15 một là lên tay hẳn không đổi phát bóng bóng nhỏ văn lý văn lý thôi không thành công. đâu bóng ra ngoài 16 12 nhiều lắm lại là văn lý chưa à? được bảo vệ cảnh báo không ra từ 13 16 kết quả ủa rồi. mười bảy mười ba bóng ra ngoài mười tám 13 phát bóng thoát thoát không không cứu được rồi nhiều lắm 19 13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 Ủa Thế này Không biết được 21 13 ờ. Còn Nếu mà đi Người hết điểm rồi Như này đặt vẫn còn Tiếp tục Rồi tiếp tục Rồi

bạn nghĩ bạn nghĩ đánh bóng chết thật rồi thế này ngoài ngoài ngoài ngoài kết quả bóng đã ra ngoài sân hai mươi hai mười bốn mình đứng đây là mình nhìn đến cấn nhưng mình trọng tài nhìn trên xuống là cái món là ngoài nữa bắt đầu đá bóng hai đường nghỉ đủ 15 22 còn đến đây bóng đã căng thân ai đây rồi 23 23 15 lỗi rồi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 bóng chưa qua đội 17 23 và cú bóng hết sức chuẩn ai đấy một tuyệt vời đội 24 17 Thôi Rồi. Để rồi, chọn ơi. Đây. Tổng ra ngoài rồi. Kết quả 25 đô Đúng Quý vị, đây là chúng ta đã chứng kiến trong hiệp đấu thứ hai.